khuya hay thi mình như cô rô nà đang nhìn sao ớn ghê tôi gồng như kinh công cách đi đường bóng ho mẹ bà sao thấy lo anh à mai sang chơi mà nghe nói chưa về vì trường anh dám đi đi Eo ơi nhìn mãi tivi Bên cứ tăng hoài Tràn lan hàng ý rồi Corona vũ hán lan tràn Thiện mang biết bao người Mà sống sót cũng nhiều Corona nhìn nó no tròn gai cũng thật sâu riêng mà sao quá sâu chung ôi quỷ khóc thần đau eo ơi nhìn sát tivi bên cứ tăng hoài tràn sang hàng ý rồi Việt Nam trời corona vào người chết khỏi chà, corona vũ hán lan tràn thiệt mạng biết bao người mà sống sót cũng nhiều corona nhìn nó no tròn gai cũng quá sâu chung ôi quỷ khóc thần đau con đường chưa hay đi giờ không muốn đi rồi thấy người sao ít đi đành hẹn xin bái bai con đường chưa hay đi giờ không muốn đi rồi cuốn tôi đi